các bạn đã quay lại với kênh Học Cùng Nana Hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần 1 của Satters what this? what this có nghĩa là cái này là cái gì đây? Lesson 1 Words Ở đây mình có 4 từ Từ đầu tiên đọc là Fan Cây viết mực đọc là Fan Cục gươm đọc là Eraser Cây viết chì đọc là pencil, còn quyển vở đọc là book. Listen and read. Look, look at the train, Rosie. A train, oh, beauty. They are my school things. They are my school things. Look, what, what's this? Mm. It's a fan. It's a fan. It's a fan. And what's this? It's an eraser. Can have it? Can I have? Can I have? My, my school things. My school things. Please. Bleach. Mm. Okay. Hey, hey you are. Your pencil, fan and eraser. Hmm. Rồi bây giờ bây giờ đọc lại một lần nữa đi cho cho cho cho, cho các bạn nghe đi. eraser, pencil, book. Listen and read. Look at the train Rosie, a train old Billy. There are my my school. They are my school things. They are my school things. Look what's this? It's a pen. It's a pen. It's a pen. And what's this? It's an eraser. Her hair my squinting bleach. Okay. Okay, here you are. Your pencil, pen and eraser. Rồi, con đọc rất tốt rồi. Nhưng mà bây giờ con phải, phải dịch nghĩa ra cái phần đọc này coi. Look at the train, Rosie nghĩa là gì? nghĩa là đây là chiếc tàu lửa này Rosie ừ. tàu lửa hả Billy ừ. There's my school things Look What's this nghĩa là gì nghĩa là đây là dạ, đồ dùng học tập ừ. nhìn này nó là cái gì expand nghĩa it, là gì expand nghĩa là đây là cây giết mực rồi good and what this? what's this what's this còn cái này là gì đấy đây là cục tẩy is an eraser. Can I have school things, please? Uh. có thể cho tôi một số đồ dùng cá nhân đồ dùng học sinh không? Okay, hi, you are your friend, so fan and eraser. Ừ. Okay. Tôi có thể Tôi có Ok, của bạn đây. Của bạn đây. Đây là cái viết mực. À, cái viết chì, cái viết mực và cục tẩy. Ừ. Đó là hết cái bài số 1. 1 trong phần What's this? What's this? Rồi, bây giờ tiếp theo cái bài số mấy đây? <laughs> tiếp theo bài số bài số 2 phần grammar bài số 2 phần grammar Less. What's this? What's this? It's a pen. It's a pen. What's mà có dấu phẩy S này bằng what is. What is. Is. Is. Is bằng it is. Is. Look and say pen, pencil, eraser, book. What this is a pencil. Đây là cái phần từ, phần số 4 là phần viết. Write. Write. Và con viết cái chủ ngữ vào is là chủ ngữ. Yeah. Dạ. A pen. A pen. Vi ngữ. Yeah. Dạ. Hôm dạ. nay video tới đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn lần sau